có nhiều khi lương thiện bị coi là ngốc nghếch. Người ta còn hay nói là người thiện dễ bị ức hiếp. Nhưng dù cho con người có cố gắng khôn ngoan giáo hoạt đến mức nào, hình như chúng ta đều có chung một cảm nhận. Đạo đức tha hóa khiến cho chúng ta ngày càng thống khổ. Vậy rốt cuộc thiện tâm có gây được ảnh hưởng nào không? Mấy mẫu chuyện nhỏ sau đây có thể giúp chúng ta thêm chút lý giải vì sao làm người cần có thiện lương thiện tâm khoan dung Dương Minh Thành là người gia đình Giang Tô thi đậu bảng nhãn năm giáp tất đời Càng Long Làm quan đến chức nội các học sĩ Một hôm có người uống rượu say mềm đến cửa nhà ông lớn tiếng la lối Gia nhân của ông gắng hết sức mới khống chế được người ấy Hôm sau khi người đó tỉnh rượu Mẹ hắn dẫn hắn đến nhà ông thỉnh tội Không ngờ ông lại xem như chẳng có chuyện gì chỉ cười nói Hôm qua cậu uống say, ta không trách Nhưng sau này đừng uống say rượu rồi mắng người nữa Nếu không sớm muộn cũng gây họa Người này sau đó trở về bỏ rượu tu thân Không bao giờ tái phạm gây phiền phức cho người khác nữa Nếu như Dương Minh Thành nghiêm trị đối với tên vô lại đó Rất có thể sẽ gây thù chuốc hận với họ Ngược lại chỉ một câu chân thành muốn tốt cho người khác mà cảm động lòng người giúp người ta nhận sai mà tự thay đổi bản thân. Đây chính là sức mạnh của thiện tâm khoan dung. Thiện tâm khoan dung có thể cảm hóa lòng người, chuyển xấu thành tốt, hóa giải mâu thuẫn khiến lòng người an lạc. Lục Ngọc Chân là người tiền đường, là vợ của Từ Ấn Hương, bản tính nhân hậu chính chuyên trang nhã. Trong nhà cô có hai tỷ nữ, một người tên Lai Hỷ, một người tên Lai Khánh. Lục Ngọc Chân đối đãi với hai người hầu này vô cùng chu đáo, cơm ăn, áo mặc đầy đủ, ốm đau chữa trị thuốc thang chu toàn. Không những vậy buổi tối còn canh thủ dạy chữ cho họ, lâu lâu không may có phạm lỗi điều gì đó cũng không bao giờ dùng roi trách phạt mà chỉ nhẹ nhàng dạy bảo khuyên can. Có lần khi chuẩn bị cơm trưa, trong lúc La Hỷ đem canh lên bàn, không may dấp ngã làm đổ hết canh lên tay và quần áo của Lục Ngọc Chân, Lai Hỷ sợ bị trách tội nên đã rất run sợ khóc lóc Tuy nhiên Lục Ngọc Chân lại rất nhẹ nhàng bình tĩnh nói Quần áo bẩn không sao cả, có thể giặt sạch, tay đau, sao cũng khỏi, bác dở lại càng không tính làm gì Mà hơn nữa đây cũng chỉ là cô vô ý mà đánh đổ Nói xong còn tận tình an ủi Lai Hỷ Không hề có ý trách phạt dù chỉ một lời Đây chính là nhân từ đối đãi người sau khi phạm lỗi không những không bị trách phạt lại còn ân cần an ủi thử hỏi thế gian mấy ai gặp cảnh thế này không cảm động mang ơn đương nhiên lai hỷ sau đó cũng sẽ dụng tâm chuyên cần báo đáp làm việc cẩn trọng thiện tâm độ người vào triều nhà thanh có một lão nhân đức cao vọng trọng giàu mà có đức một năm vào đêm giao thừa ông chuẩn bị đi đến lễ tiệc có hai người hầu cầm đèn đi trước dẫn đường. Khi đi qua sân giường, ông ngẩng đầu nhìn lên thấy có người đang ẩn trên cây nên liền dừng lại. Ông bảo người hầu để lại đèn ở đó rồi quay lại lấy một ít thức ăn, rượu thịt mang ra, tiếp đó mượn lý do để người hầu đi ra chỗ khác rồi nói Quân tử trên cây, giờ đã không còn người ngoài nữa, hãy mau xuống đây. Người trên cây nghe thấy sợ quá liền tụt xuống, lão nhân lại nói Cậu đừng sợ, lão phu sao nở bắt cậu Người này nghe vậy liền quỳ gối tạ tội Lão nhân nhìn người này quá ra là hàng xóm nên mời họ ra vừa ăn cơm Hỏi rõ đầu đuôi duyên cớ Người này kể Nhà tôi có mẹ già Năm nay lại gặp cảnh mùa màng thất thu Tết trong nhà không có gì Nghĩ đến gia đình lão gia giàu có cho nên làm cái việc ti tiện này Hôm nay lão gia không bắt tội tôi đã là may mắn tôi nào dám nghĩ đến đòi hỏi khác nữa Nói xong rồi khóc sướt mướt Lão nhân nghe xong nói Ta không thể chăm sóc chu đáo cho xóm làng lân cận của mình Để cậu làm việc không tốt này Đây đều là lỗi của lão phu Bây giờ cậu hãy ăn no trước rồi ta sẽ đưa cậu 30 lạng bạc Sau khi qua Tết cậu có thể kiếm thứ gì đó buôn bán nhỏ Như vậy có thể sống qua ngày Đừng làm cái việc như này nữa nếu như gặp người khác sẽ không tha cho cậu đâu Hơn nữa làm cái này là hãm hại mẹ cậu vào diệt bất nghĩa Nếu như thành đạo tập tiếng xấu này vĩnh viễn không thể rửa được sạch Sau khi đợi người này ăn no, lão nhân đưa bạc cho hắn Đồng thời còn lấy thức ăn chuẩn bị cho hắn mang về Ông đưa hắn ra đến bờ tường rồi nói Chỗ thức ăn này mang về cho mẹ cậu Giờ cậu cứ theo đường cũ mà về đừng để người nhà lão phu nhìn thấy ta cũng sẽ giữ kín việc này không nói cho ai người này sau đó trở về cải tà huy chính hiếu thuận mẹ già phụng dưỡng chu toàn sau khi mẹ qua đời thì xuất gia làm tăng tu đạo một lòng hướng phật khổ tu sau làm trụ trì tây hồ linh ẩn tự khi lão nhân này qua đời vì hàng xóm lúc này đã là trụ trì chùa đã từ xa trở về kính hiến đồng thời kể lại chuyện năm xưa đây cũng chính là sức mạnh vô lượng của thiền tâm độ người Nhờ sự từ bi độ lượng của lão nhân mà cứu người đi nhầm đường lạc lối Cuối cùng lại thành bậc cao tăng đắc đạo Quả là kỳ duyên hiếm có Thiện lương rộng lượng, nghĩ cho người khác Nói về độ lượng giúp người không thể không nhắc chuyện trương trí thường người thời Bắc Tống Ông bản tính thiện lương, khoan dung đối đãi mọi người phàm làm việc gì cũng nghĩ cho người khác Trương Tri thường khi còn học ở diện Thái học, người nhà nhờ người gửi cho ông 10 lượng vàng, tranh thủ lúc Trương Trí thường ra ngoài, người cùng ký túc liền mở hòm lấy trộm. Quan quản lý Thái học mới tụ tập học sinh trong trường lại để điều tra, kết quả tìm được túi vàng. Tuy nhiên Trương Trí thường lại cho rằng nếu như mình nhận số vàng đó là của mình ắt bằng học đó sẽ bị điều tra ra và bị trì tội. Hơn nữa công khai như vậy nhất định người ấy rất xấu hổ danh dự chẳng còn bất chỗ dung thân nên ông nói chỗ vàng đó không phải của tôi người bạn cùng phòng cảm động trước tấm lòng lương thiện của trương trí thường nên đã nhân lúc trời tối hoàn trả số vàng đó vào lại hòm quần áo của trương trí thường Trương Trí thường sau đó biết được hoàn cảnh của người bạn cùng phòng đó rất khó khăn nên cũng đã tặng cho người đó một nửa số vàng của mình người thường có thể vì người khác mà đem tặng tiền của là chuyện không hiếm nhưng bắt được kẻ ăn trộm không truy cứu lại còn bao dung khoan hồng và đem vàng tặng lại cho người ăn trộm của mình là điều ít thấy Nếu một người không đủ thiện lương, đức độ ác hẳn không thể làm được Đây cũng có thể được xem là một tầng cảnh giới cao hơn của thiện lương Một việc thiện tiêu trừ bệnh tật Vào triều nhà Thanh, trên cầu Hắc Bảo ở cửa đông huyện Vô Tích có một lão ông sinh sống trên đó Vì bị bệnh nghẹn nhiều năm nên mọi người thường gọi là ông nghẹn Một hôm ông nghẹn trên đường đi đến trà quán Nhặt được một chiếc bì Mở ra bên trong thế toàn là vàng bạc châu báu Ông nghẹn nghĩ Mình già sắp chết tới nơi rồi Còn dùng gì đến thứ này nên không lấy mang về mà ngồi ở bên đường đợi chủ nhân quay lại tìm một lúc sau thấy có một lão phu nhân vội vội vàng vàng đi tới Vừa đi vừa khóc Mắt đảo tứ phương như đang kiếm vật gì đó Ông nghẹn liền hỏi đầu đuôi rồi trả lại số châu báu đó cho lão phu nhân Lão phu nhân tìm được châu báu của mình liền cảm tạ ông nghẹn rồi rời đi Trên đường về nhà Ông đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng rồi nôn ra một cục đờm cứng như da bò Cũng kể từ đó bệnh của ông liền biến mất không còn không những vậy sau này còn sống rất thọ Nhân sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri Một niệm của con người vừa xuất ra thì thiên địa đều tỏ Ông nhờ tấm lòng thiện lương thấy của rơi không tham chiếm đoạt đã cảm động đến trời đất mà được ban phúc trừ tai Đây cũng chính là điều Phật gia tuyên giảng Thiện ác hữu báo Các phồn hành thiện tích đại đức Năm Đại quan Tống Huy Tông một thư sinh nhìn thấy đôi giày trong một cửa hàng tại Kinh Thành giống như đôi giày cha mình lúc đưa tang. Cậu ta hỏi chủ tiệm, chủ tiệm đáp Hôm qua có một người đi qua đây, nhờ tôi sửa đôi giày này, tí nữa sẽ quay lại lấy Cậu thư sinh đó liền đứng bên ngoài cửa tiệm chờ đợi Lúc sau có một người cưỡi ngựa đến lấy Cậu thư sinh nhìn nhìn ra đúng là cha của mình Cha cậu thư sinh lấy giày xong liền lên ngựa đi ngay Cậu thư sinh liền thục mạng đuổi theo Vừa chạy vừa gọi Phụ thân, sao phụ thân nhẫn tâm không dạy con một lời Cha cậu liền quay đầu đáp Con là người cần phải giống các phồn Cậu thư sinh hỏi tiếp Các phồn là ai? Cha cậu nói Các phồn là thái thú trấn giang Âm ti còn phải dựng tượng các phồn để thắp hương lễ bái Ông nói xong liền biến mất sau đi cậu thư sinh này liền đi thẳng tới trấn giang bái kiến các phồn đồng thời kể lại chuyện mình vừa gặp và xin các phồn chỉ giáo bình thường bản thân ông làm sao để tu tâm dưỡng tính. Các phồn đáp, tôi luôn tích cực làm việc thiện, có ngày làm 4, 5 việc, có ngày nhiều làm tới 10, 20 việc. Đến nay đã làm 40 năm chưa hề gián đoạn. Sau này các phồn sống rất thọ, cuối cùng tọa quá mà rời đi, con cháu phú quý đời đời cố vấn có câu Đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm muốn làm một người thiện lương cần phải thường hằng tâm lương thiện mới có thể làm được Tâm nghĩ thiện thì việc mới lương, kiên trì thực hành ắt tích tiểu thành đại Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Giá trị thiện ác của một người phải chăng có thể đoán biết được qua dần sáng Hoàng Tiên Sinh cho biết Khi chất của con người có lúc thay đổi Ví dụ nói người nào đó trước kia là người tốt, sau đó bị người xấu dụ dỗ và biến thành người xấu, thế thì dần sáng cao lớn màu trắng của anh ta trước kia sẽ trở nên thấp nhỏ và tối. Do đó những người mà tôi gặp thì lập tức có thể phân biệt được ngay họ là người tốt hay người xấu. Về phương diện kết giao bằng hữu hay làm việc, khả năng này đã giúp tôi thọ ít rất nhiều. Năm tôi 20 tuổi, cả gia đình sinh sống ở Bắc Bình. Cha tôi làm việc trong cơ quan ở Hoa Bắc Ông có một đồng nghiệp họ Hoàng Là người Phúc Kiến Hai người chơi với nhau rất thân thiết Một hôm Có hai người bạn từ Thượng Hải đến thăm cha tôi Đúng lúc Hoàng Tiên Sinh cũng có mặt Thế là cha tôi giới thiệu để đôi bên cùng làm quen và giao thiệp với nhau Hai người bạn nọ bèn hẹn cha tôi và Hoàng Tiên Sinh buổi tối cùng đến khách sạn Nơi họ tá túc để đàm đạo khi ấy vào khoảng 19 giờ, ngoài trời đã tối đen như mực, Bắc Bình khi đó chưa phổ biến đèn điện. Đèn đường chỉ là những chiếc đèn dầu nhỏ, bên trong bóng đèn thủy tinh treo trên tường là ánh sáng ảm đạm leo lét. Khi cha tôi và Hoàng Tiên Sinh bước vào trong ngõ của khách sạn, dạng vật lặng im như tờ, bốn bề không một bóng người. Bỗng nhiên Hoàng Tiên Sinh nói lớn, từ Tiên Sinh ở đó, Dương Tiên Sinh cũng ở bên phải, Cha tôi nhìn về phía trước nhưng chẳng trông thấy gì, ông cảm thấy rất kỳ lạ. Đi tiếp một quãng đường nữa, quả nhiên thấy hai vị tiên sinh từ và dương, một người phía trước, một người phía sau, đang từ từ bước đến. Sau này cha tôi có hỏi Hoàng tiên sinh rằng, sao ông có thể nhìn thấy họ trong tình trạng như thế? Hoàng tiên sinh trả lời rằng, từ nhỏ tôi đã nhìn thấy trên đầu mỗi người có một dần sáng sau khi mẹ tôi phát hiện ra sự việc đó, bà đã không cho phép tôi nói ra, không được khinh suất nói cho người khác biết, kẻo bị người ta nói tôi nói lời quái dị mê hoặc lòng người. Ông nói tiếp, trên đầu mỗi người đều có dần sáng, nhưng độ sáng, kích thước, màu sắc thì mỗi người đều khác nhau. Người có quyền thế thì đại đa số đều là dần sáng màu đỏ, màu tím. Người thanh cao chính trực thì đại đa số đều là dần sáng màu trắng, màu xanh. Kẻ tham lam bại hoại thì đại đa số đều là dần sáng màu đen, màu xám. Những người khác thì có màu vàng, cam, lục, đỏ sẫm. Mỗi người có màu sắc khác nhau đều chịu theo phẩm hạnh hành vi của mỗi người. Hơn nữa, cường độ và kích thước dần sáng cũng căn cứ theo dần thế và dần khí lúc đó của mỗi người mà có sự thay đổi khác nhau. Trước đó, vì Hoàng Tiên Sinh đã nhìn thấy dần sáng trên đầu từ Tiên Sinh và Dương Tiên Sinh vào ban ngày Bởi thế vào ban đêm, ở cự ly rất xa, ông vẫn có thể phân biệt được họ Hoàng Tiên Sinh cho biết Khi chất của con người có lúc thay đổi Ví dụ nói người nào đó trước kia là người tốt Sau đó bị người xấu dụ dỗ Và biến thành người xấu Thế thì dần sáng cao lớn màu trắng của anh ta trước kia sẽ trở nên thấp nhỏ và tối Do đó những người mà tôi gặp thì lập tức có thể phân biệt được ngay họ là người tốt hay người xấu Về phương diện kết giao bằng hữu hay làm việc Khả năng này đã giúp tôi thọ ích rất nhiều Vào thời kỳ đại soái Trương tắc Lâm cực thịnh Hoàng Tiên Sinh đã từng gặp vị đại soái được mệnh danh là Hoàng đế Đông Bắc này Khi đó ông thấy dần sáng của đại soái màu đỏ, cao ba trượng Sau này vào vài tuần trước sự kiện Trương Tác Lâm bị đánh bom chết ở nhà ga Hoàng Cô Đồn, Hoàng Tiên Sinh lại có cơ hội bái kiến đại soái một lần nữa. Lần này sau khi gặp đại soái trở về, Hoàng Tiên Sinh mãi không nói ra lời, bởi vì ông thấy rất lạ là dần sáng trên đỉnh đầu của Trương Tác Lâm lúc đó chỉ cao năm, sáu thước, màu xám tối và yếu ớt. Quả nhiên không lâu sau thì ông nghe được tin Trương Tác Lâm bị đánh bom chết. Hoàng Tiên Sinh đã nói ra bí mật này rồi Bèn thẳng thắn nói ra thêm một bí mật khác nữa Đây cũng là điều mà cha tôi trong một cơ hội ngẫu nhiên đã phát hiện ra Đối với sự việc này, Hoàng Tiên Sinh càng giữ bí mật kỹ hơn Việc này như sau Một hôm cha tôi cùng Hoàng Tiên Sinh đi dự tiệc Khi trở về, đi qua một con phố vắng vẻ Hai người lẳng lặng đi không nói năng gì Hoàng tiên sinh bỗng nhiên cười phá lên Cha tôi nhìn bốn chung quanh Thế cũng không có chuyện gì đáng cười Thế là rảo bước đến gần hỏi Hoàng tiên sinh mới chịu theo sự thực nói ra điều ông thấy Ông nói Quỷ cực kỳ tư lợi Nhưng tư lợi của quỷ khác với tư lợi của con người Con người sợ người quyền lớn, thế lớn Và ức hiếp người thật thà, thiện lương Quỷ thì lại sợ người có tâm địa thiện lương, người trung hậu chính trực. Quỷ nhìn thấy những người này thì rất cung kính nhường đường, hoặc là cẩn thận đứng chờ đợi ở đằng xa. Nhưng nếu gặp những người có quyền thế hoặc là người ức hiếp người thiện lương thì quỷ sẽ treo ghẹo họ, hoặc liên kết với lũ tiểu quỷ chế giễu họ, vẽ những thứ như con rùa lên lưng họ, lấy dây thừng làm đuôi tóc cho họ. Vừa rồi, trong khi họ đi đường thì có một người chính trực, phép tắt đi trên đường. Một con tiểu quỷ trông thấy người kia đến, liền dội dàng nhường đường, đứng nép bên tường chờ ông ta đi qua. Vừa dặn lúc đó, dây giày của người đó bị lỏng, thế là ông ta đưa chân lên tường để buộc dây giày, và thật trùng hợp, bàn chân đạp lên thân tiểu quỷ. Tiểu quỷ lúc đó kinh hãi đến mức qua chân múa tay, cái dáng vẻ muốn bỏ chạy mà không chạy được đó